Trong chuyên mục Văn hóa xã hội hôm nay, chị xin mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Thanh Vân đăng trên trang Tri thức Việt Nam. Vì sao người Triều Tiên hễ gặp Kim Jong-un là khóc? Chị nhớ không lầm thì người Việt Nam chúng ta trước đây cũng vậy. Khi mà chị coi những thước phim tư liệu ngày ông Hồ ông mất, ờ, người dân Việt Nam mình cũng cũng khóc kinh lắm, cũng khóc khiếp lắm, tru tréo méo giật, vật vã, đau thương. Rồi sau này những cái thước phim như ừm, ông Võ Nguyên Giáp ông ông ông mất thì anh chị cũng có thấy có quay những cái cảnh các ông các bà khóc nhưng mà dần dà thì cái văn hóa khóc lãnh đạo khóc lãnh tụ của người Việt mình dần dà nó bị mai một anh chị không thấy nữa à, nó chỉ còn là những thước phim tư liệu thôi chứ còn thời bây giờ thì hễ mà mỗi khi nghe đồng chí nào càng cao cấp ờ, càng lãnh đạo lãnh tụ tủ lạnh chừng nào mà hay tin các đồng chí ấy qua đời thì người dân tình lại đi mua bia về ăn mừng thậm chí là các ông chưa chết chỉ mới nằm ngáp ngáp hấp hối thôi mà đã thấy dân tình là bắt đầu tru tréo rồi trù ẻo cho nó mau mau đi để có dịp khui bia à, cuốc tang rất là vui nha các anh chị ừ, bởi vậy cái văn hóa khóc lóc lãnh tụ lúc này người Việt Nam mình sao mai một rồi anh chị không còn thấy nữa à, chị thấy rằng là diễn biến ờ, kỳ quặc quá ừ. rồi cứ phải ờ, chuẩn bị ờ, bia với lại rượu ăn mừng quốc tang cho nên hôm nay anh chi um, xin gửi tới quý vị bài viết của tác giả thanh vân vì sao người triều tiên hệ cứ gặp kim jong un là khóc để nhắc nhớ việt nam một thời đã qua cũng từng khóc như điên như vậy triều tiên là một đất nước kỳ lạ kim jong un tuổi tác thì chưa có là bao nhưng mà đã trở thành cha của toàn thể nhân dân còn được biên soạn thành một bài hát à, rất là thịnh hành tràn đầy khí thế hào hùng điều này còn chưa là gì người triều tiên đặc biệt là phụ nữ triều tiên có một đặc điểm hễ mà nhìn thấy kim jong un là khóc bất cứ nơi nào kim jong un đặt chân tới đều có tiếng khóc vang dậy bất kể là công nhân hay là nông dân hay quân nhân người lớn hay trẻ nhỏ đều khóc như mất cha mất mẹ vậy Kim Jong-un thì luôn mỉm cười, nhìn về phía trước, tỏ vẻ khí khái cao ngạo của một bậc đế vương tới thăm thiên hạ. Sau khi bố của Kim Jong-un, tức là ông Kim Jong-in chết, thì truyền thông của giới chức Triều Tiên liên tục phát đi những cái cảnh đau buồn, dân chúng kêu trời, kêu đất, tay đấm thình thịch thình thịch vào ngực. Kể từ đó, những hình ảnh khóc lóc đã trở thành điểm nhấn của các phương tiện truyền thông của giới chức dù là khi gặp gỡ những người lính trao giải danh dự hoặc là nghe chỉ thị thì đều có những cái cảnh khóc lóc bi thảm như vậy vì sao vì sao người triều tiên hay khóc thế trên thực tế hay khóc không chỉ có triều tiên chẳng phải chúng ta cũng từng gào khóc hay sao à, chỉ là người triều tiên giả đò một cách vụng về mà thôi huống hồ đó cũng chỉ là văn hóa nịnh bợ không hề thực lòng vì sao người dân ở các nước này hay khóc như vậy? Họ được phân ra làm ba kiểu. Kiểu đầu tiên là khóc một cách gượng ép bởi lẽ họ biết cái giá của việc không khóc. Mọi người đều khóc, nếu bạn không khóc, người xử lý ảnh sẽ lập tức báo cáo cho cơ quan đặc vụ và sau đó bạn sẽ phải chết. Giống như cái tiếng vỗ tay của Liên Xô cũ đó. Chừng nào mà các nhà lãnh đạo không có nói dừng lại thì không một ai dám dừng lại mà còn giả vờ là rất là phấn khích và ngưỡng mộ vỗ không ngừng mà nếu không thì hãy chờ bị bắt về quy án người ta nói rằng những người không tham gia vào các hoạt động tang lễ cho do chính quyền tổ chức trong thời gian quốc tang hoặc là những người tham gia nhưng không khóc hoặc là không khóc một cách chân thành thì hết thảy sẽ bị chính quyền kết án nhốt vào trại lao động ít nhất là 6 tháng. Do đó, bất kể bạn nghĩ gì trong lòng, bạn đều phải giả vờ ở một đất nước mà ăn bữa trước đã phải lo bữa sau bạn còn có lòng dạ nào để khóc than cho sự sống và cái chết của một người khác hay không nếu là khóc thực thì đó cũng là mượn danh người khác mà khóc thương cho hoàn cảnh khốn khổ của chính mình ở một đất nước mà sự giám sát có mặt khắp mọi nơi khóc lóc không phải là một tội lỗi nhưng nếu không khóc chắc chắn là có tội đó một số người à, nghĩ rằng không có kim jong un mọi người đều sẽ phải xuống địa ngục. Wow! Nhìn thấy một vị thần như vậy tất nhiên là rất cảm động. Kiểu thứ hai là khóc một cách tự nhiên, chảy ra là những giọt nước mắt hạnh phúc. Họ bị tẩy não, họ nghĩ rằng là Triều Tiên là cường quốc vũ trụ vĩ đại nhất. Kim Jong-un là người thừa kế của dòng dõi núi Ashford, là bậc hào quang tỏa sáng của những hệ tư tưởng chính yếu là người giải cứu nhân dân Triều Tiên, người giải phóng nhân dân thế giới. Không có Kim Jong-un, mọi người ờ, sẽ đều phải xuống địa ngục. Nhìn thấy một vị thần như vậy thì tất nhiên là rất cảm động rồi. Kiểu thứ ba là mọi người khóc thì tôi cũng khóc. Mọi người làm thế nào thì tôi làm thế nấy. Họ không cần biết lý do. Họ cũng không muốn biết lý do. Theo đám đông là an toàn nhất. Hơn nữa, bầu không khí cũng dễ lan truyền, đặc biệt là ở các quốc gia như Triều Tiên. Một số người thì nghĩ rằng người Triều Tiên hay khóc, đó là phản ứng của lòng trung thành, sự tin tưởng và cảm kích, sự kính yêu dành cho các nhà lãnh đạo là niềm tự hào dân tộc và là những trái tim yêu nước. Vậy tại sao người Hàn Quốc không có hay khóc? Cùng một văn hóa, cùng một chủng tộc, chỉ vì cái cái hệ chính trị khác nhau, như thể trên trời với dưới vực, huống hồ nhìn khắp thế giới trong một đất nước tự do có bao nhiêu người dùng nước mắt để bày tỏ sự tin tưởng và cảm động của mình ngay cả nếu có nó cũng không giống như kiểu ôm đầu khóc lóc thảm thiết nước mắt nước mũi ròng ròng như người triều tiên đâu vì vậy người triều tiên hay khóc chủ yếu là vì họ không có sự lựa chọn nào khác nhưng cũng phải thừa nhận là một số người tự phát khóc thật